Ờ, xin chào tất cả các bạn ờ, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm uh, mẫu hoa lay ơn kiểu nó gì nhỉ nở to ra đấy uh, trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm một mẫu hoa lay ơn rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một mẫu hoa lay ơn cũng gần tương tự như vậy nhưng mà nó nở to hơn nha uh, thì để làm được cái hoa ta cần một số nguyên liệu như sau ờ, đầu tiên thì chúng ta cần đến ờ, cái ờ, giấy nhúng mình làm ở đây mình làm hoa lan màu vàng nên là mình sẽ dùng giấy nhúng màu vàng nhé ờ, với cái hoa ơn nở to như thế này thì mình sẽ dùng giấy ờ, ý mềm ờ, đây đây là hình ảnh của cái giấy ý mềm nhé các bạn có thể tìm mua ở các ờ, chỗ làm giấy làm hoa nha ờ, mình cũng không à, sâu rõ cho các bạn nhìn thấy nhưng các bạn có thể nhìn qua cái hình dạng và cái mã màu của cái giấy nhún này nhá thì uh, trước tiên là giấy nhún thì chúng ta sẽ chuẩn bị uh, như thế này các bạn nhìn thấy theo kích thước mình ghi trên uh, à, màn hình nhá à, mình mình đặt à, cái tờ giấy màu vàng đấy tờ giấy nhún màu vàng này giấy nhún màu xanh à, làm à, lá à, kẽm cành kẽm si à, một chiếc bút màu để mình làm cái nhị hoa lát nữa mình làm thì các bạn sẽ rõ à, tiếp nữa là kẽm cành này băng keo sát à, chỉ buộc và kéo nhá thì uh, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, chi tiết à thêm nữa là chúng ta cần cái nhị hoa màu vàng như thế này uh, các bạn không có nhị hoa như thế này thì có thể làm theo cái nhị mình tự làm nhá uh, rồi uh, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết trước tiên thì chúng ta sẽ các cái mảnh giấy có kích thước là 7 x 4 cm cắt hơi bị lệch một chút tiếp nữa là cái ờ, miếng giấy 7 x 5 cm các bạn cũng cắt như vậy cắt được một mảnh giấy như vậy thì ờ, với cái ờ, chúng ta sẽ cắt tầm khoảng 3 cánh 7 x 4 cm và 3 cánh 7 x 15 cm nha. Ờ, mình để thế này cho các bạn dễ nhìn. Đó, à, sau khi cắt xong cái mảnh giấy đó thì chúng ta sẽ dùng cái bút dạ màu cam như thế này hoặc là các bạn có thể dùng cái bút dạ màu vàng của cái hoa layer này nhá à, mình không có bút màu vàng cho giống hoa thật ấy, thì mình dùng cái màu cam này thì à, các bạn sẽ vẽ vào cái phần ba cái cánh nhỏ nhá hết xong thì chúng ta sẽ được cái ờ, cánh như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chéo như này được đặt chéo nhá sánh được hai cái cách à, ờ, dán như thế này nhá một cái thì nó sẽ vòng cung nó sẽ rộng hơn 体をこま màu à, về những ý mềm ấy nên là chúng ta cái lúc mà chúng ta viết keo vào cái phần à, à nhĩ hoa thì à, cái giấy này nó rất là mềm và nó sẽ bám chặt vào cái phần kẽm si nên là chúng ta không cần phải dùng keo nhé à, ờ, dùng keo hoặc chỉ buộc à, rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái phần cánh à, lớn ở bên ngoài chúng ta lại tiếp tục xuyên qua như thế này nào mà có thể uh, muốn cho nó chắc hơn thì chúng ta sẽ dùng chỉ buộc để cuộn lại nhé sau khi cuộn xong thì chúng ta sẽ có cái hình dạng của cái bông hoa như thế này bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái uh, bất kỳ vật dụng nào mà chúng ta cảm thấy nó tiện ấy đẹp của cánh hoa bên ngoài của hoa các bạn à, nhẹ tay đi nha để sau như chúng ta có cái hình dạng của cái à, à và cánh hoa lớp hoa ngoài cùng như thế này thì chúng ta sẽ dùng à, cái à, vật dụng mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta sẽ uốn cong với tầm lá này nhé sau khi uốn cong thì à, chúng ta sẽ dùng tay cái lớp cánh này ở phần gấp đôi nó lại nhá và phần giữa với cái lớp cánh trong cùng chúng ta cũng làm vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tay này Các bạn làm theo mình nhé Để cho cánh hoa có cái ờ, độ mềm mại tự nhiên Được chưa rồi <laughs> Mình lỡ tay Thế các bạn phải ờ, nhẹ nhàng thôi nha Bởi vì cái giấy này rất là mềm Nên là nó sẽ rất dễ rách Và lúc nãy mình làm thì cái hoa cũng ờ, mạnh dạn, mạnh bạo quá sau khi chúng ta tạo độ mềm cho hoa thì chúng ta sẽ được cái à, bông hoa như thế này à, thì à, chúng ta sẽ làm cái phần đài cho bông hoa nhé. nhìn khá là tự nhiên ấy à, các bạn có thể dùng giấy nhún Trung Quốc cũng được à, tuy nhiên thì làm bằng giấy nhún Trung Quốc thì cái độ mềm mại của cái cánh hoa nó sẽ không bằng cái giấy ý mềm này nhá à, ờ, bạn nào mà có điều kiện à, hoặc mà tìm được cái giấy này thì chúng mình nghĩ là chúng ta nên à, các bạn nên làm bằng cái giấy ý mềm này nhá rồi sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được cái bông hoa à, hình dạng như thế này bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần đài cho nó thì các bạn à, cắt cho mình cái tờ giấy nhún có kích thước là 5,5 nhân với 4 cm như thế này nha ở đây mình dùng giấy ờ, ý cứng nên là cái ờ, độ giãn của nó sẽ rất là nhiều còn bạn nào mà làm cái giấy ý à giấy Trung Quốc ấy thì ờ, cái độ giãn của nó sẽ không được nhiều nha nên là các bạn sẽ tăng cái kích thước của nó lên các bạn sẽ cắt như mình được cái mảnh giấy như vậy thì chúng ta sẽ à, dùng cái uh, hai mảnh giấy này để tạo thành đài cho bông hoa nha bangkai sapi very different như vậy thì chúng ta sẽ làm thêm khoảng uh, ờ, 3 bông hai bông hoa nữa hoặc là ba bông nữa nhé để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn làm nữa mà chúng ta mình đã làm sẵn các bông hoa như thế này À, bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến cái phần uh, nụ hoa nha cái nụ hoa thứ hai thì chúng ta sẽ dùng cái à, giấy nhún có kích thước là 7 x 6 cm rồi các bạn kéo giãn ra cho mình nhé như thế này rồi ừ, các bạn dùng tay để à, kéo cái phần đầu này cho nó lượn sóng một chút nha các bạn cũng dùng cái kẽm xi 7 cm sữa vào thì các bạn mình nó dúm cái ờ, tờ giấy nhím này lại như vậy mà chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái ờ, tờ giấy nhím mà chúng ta vừa cắt ấy bọc lại để làm bài nhé với cách làm tương tự thì chúng ta sẽ làm thêm khoảng 2 đến 3 cái à, nhị à, cái nụ à, như thế này nha rồi tương tự thì chúng ta bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần à, trên cùng cái phần gút như thế này nha à, tại vì cái clip này mình không làm hoa mẫu đơn mẫu à hoa lay mẫu cho nên là cái các bạn mà muốn xem thành phẩm ấy thì các bạn có thể kéo đến phần cuối clip nhé. các bạn sẽ cắt cho mình hai cái mảnh với kích thước là 5,5 nhân với 2 cm nhé. Thì, uh, mình sẽ cắt sau khi vo tròn lại thì chúng ta sẽ dùng keo sữa quét đều vào cái phần à, sữa của cái phần này chúng ta sẽ đặt cái miếng à, vụn này vào trong hoặc cuốn lại ờ, đặt keo à, băng à, kẽm xi vào giữa và cuốn lại hành thứ hai chúng ta cũng làm như vậy rồi sau khi cuộn lại thì chúng ta sẽ được đánh à, dạng như này cuối cùng là chúng ta sẽ cuốn băng keo sát lại cùng là chúng ta sẽ cắt những cái lá có kích thước là 11 nhân với 1,5cm Rồi chúng ta cắt tạo hình cái lá như thế này nha Chúng ta sẽ cắt khoảng 4 cái lá như vậy Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ hoàn thiện cái bông hoa layer này Thì chúng ta sẽ dùng băng keo sát vào kẽm cành Mình dùng cái cành loại ờ, to 5mm nha kích thước là 30cm Còn bạn nào muốn làm hoa nó dài hơn thì các bạn sẽ làm cái kích thước của cái cây hoa lê nó to lên và cái à, kẽm cành nó dài hơn nha à, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, ghép thành cái à, hoa hay ơn đây với cái phần nụ nhỏ nhất thì chúng ta sẽ ghép lên trên như thế này tính là cái à, cái hạng mục thứ hai tiếp là cái thứ ba cái thứ ba này nó hơi to quá rồi chúng ta sẽ ghép đến cái phần à, nụ nhỏ hoa lá của hoa layer nó to hơn ấy, nhưng mà mình ờ, lỡ cắt nó nhỏ quá Rồi ừ, bây giờ chúng ta sẽ ờ, dùng tay để chỉnh hơi bẻ cong một chút ra là mình làm cái ờ, kích thước của hoa layer này thì nó hơi nhỏ à, Và hơi... Ờ, à, cái cành nó hơi ngắn ấy ờ, Nhưng mà hiện tại thì mình không có cái kẽm nó dài hơn Nên là mình đã dùng cái kẽm cành nhỏ nhá Thì à, bạn nào mà muốn làm cái cành hoa nó giống thật hơn Thì các bạn sẽ làm cái cành hoa nó to hơn nhá Hoa này thì là cái hơn mà theo mình thì nó nở to ra đấy à, mình cũng có xem hoa thật rồi cái ờ, mẫu hoa trước thì mình làm nó làm mẫu hoa nó chưa cái cái cây ờ, hoa leo nó chưa nở to ra ờ, mình thấy thì cái mẫu đều rất là đẹp <laughs> các bạn có thể làm ờ, cả hai mẫu rồi cắm chung vào một bình nhìn sẽ có nhiều hình thái của hoa thì nó sẽ đẹp nhé à, Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn ờ, cái cách làm hoa layer này à, Thì thực ra là à, các bạn mà muốn mình làm hoa gì thì các bạn có thể yêu cầu trực tiếp với mình à, Các bạn có thể để lại bình luận bên dưới Hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp qua facebook cá nhân của mình à, Đây cái mẫu hoa layer này mình cũng ừ, thực ra là mình đã làm một mẫu hoa layer rồi cho nên là mình cũng không muốn làm thêm một cái mẫu hoa layer nữa tuy nhiên thì đây là một ờ, yêu cầu của một bạn uh, trên facebook nên là mình cũng vẫn sẽ làm uh, thì các bạn mà yêu cầu nhiều hoa gì thì mình sẽ cố gắng cứ giết thời gian để làm nha uh, chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa layer này xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha